Hello anh em, xin chào các mọi người nhá Chào mừng tất cả anh em tiếp tục đến kênh mình nhá Ok chưa? Thì uh, vẫn như các video trước thôi Thì vẫn đó là anh em hãy dự đoán kết quả số số Để anh em có thể đó nhận được mã code uh, miễn phí Dành cho những anh em nào dự đoán Thì như bao cái clip khác thôi Thì anh em dự đoán kết quả số Chúng thì anh em sẽ check lại comment Thì uh, check comment, anh em nào chúng thì check comment nhá Check comment dùng mình Thì mình sẽ gửi mã code cho anh em được chưa? Thì uh, như vậy thôi. Thì mình thì hôm nay mình sẽ cầm tiếp hôm qua hôm qua là gãy mất 10 triệu rồi cầm hôm qua săn cái hũ slot bóng đá gãy âm thầm thì hôm nay ờ, mình sẽ cầm 10 triệu và hôm nay mình sẽ không sang ờ, slot bóng đá nữa và cũng không là chơi trên dưới nữa nếu chơi trên dưới cầm 20 triệu để chơi trên dưới thì chắc chắn là lên thôi ok chưa thì hôm nay mình sẽ cố gắng đó là vào địa thủ đó và cầm 10 triệu bị gãy à, vào hôm nay không hôm nay sẽ ờ, không săn không săn phá băng à phá băng angara angara angara ngon này Để xem nào vào săn xem là mấy phòng này săn ngon hôm nước mình mới được một đá à? mới săn được một đá một đá không thua con này hai đá hai đá có săn lâu lắm hai đá săn lâu lắm biết bao giờ cũng được đây à, hôm nay săn super trái cây đi sẽ săn ngũ super trái cây cố gắng 20 triệu này nổ lên tầm 30 triệu 30 triệu thì chốt lãi ngủ nghỉ nhá 10 triệu chốt lãi 20 triệu không chốt được thì hôm nay thì cố gắng cầm 20 triệu hôm nay phải chốt lãi 30 triệu nghỉ thì quay là cao nhất là bao nhiêu đây à, lớn nhất là 900 là một phát à, à 900 phát thì giảm đi 450 phát thôi 450 một phát mình sẽ săn là cố gắng ok chưa thì mong là bàn tay vàng trong làng à, quay hũ phát đầu tiên vào là húp luôn một triệu rồi xịn xịn ngay không biết là được không bảo chơi thì ngày chơi bóc cho anh em thì anh em cũng bảo là không ngon rồi chơi uh, trên dưới thì không ngon rồi thì chủ yếu mấy cái game đấy là bài tủ của mình thì mình chơi thôi đó thì đấy anh em không thích thì anh em muốn đổi chủ đề muốn chơi vốn to thì mình sẽ chơi vốn to ok ngay có gì đâu bao giờ mình đi cắm sổ đỏ mình ờ, cầm vốn mấy trăm triệu mà mình chơi cho anh em thì phê luôn nhá anh em cứ đợi đi yên tâm đi dăm ba nữa mình cắm cái sổ đỏ đi vào anh mình ốp luôn vài vài b cho anh em vài tỷ cho anh em vài trăm triệu cho anh em chơi sướng nhá ok chưa được chưa còn hôm nay thì tạm tạm thôi 20 triệu cố gắng chốt lãi tầm 30 triệu là đẹp còn không thì là gãy lại ra đảo ra đảo chung chó ok chưa đấy xịn ngay 21 triệu rồi triệu mốt nữa đẹp 22 triệu cố gắng đấy triệu rưỡi 22 triệu đẹp 8 triệu nữa nổ u giờ không nổ chứ triệu ba triệu ba cũng đẹp rồi 23 triệu hôm nay có vẻ là ăn được rồi nhìn cái tư thế này có khi super trái cây lại ăn được chứ slot bóng đá khó nhai lắm mình uh, livestream anh em nếu không đấy thì anh em có thể chắc là một số anh em xem livestream mình rồi mình livestream ở trên page này mình livestream nhiều nơi lắm em xem livestream mình xem trong livestream là mình đánh xanh chín đấy thì đấy thì anh em xem biết rồi không một số anh em vào bảo mình bịp mệt nói chung nó nói thì vấn đề bịp á mình bịp anh em làm gì game nó bịp anh em chứ mình bịp anh em được cái chó ở đâu game nó bịp anh em chứ mấy thằng chủ còn game nó bịp anh em chứ mình bịp mình được chó đâu mình mà bịp được mình, mình bịp luôn mỗi tội mình bịp trả được cái gì chỉ được gọi là tiền công làm video thì công gọi là quay cho anh em thì mình được hai ba trăm một ờ, video tôi chứ mình bịp anh em để làm gì bịp mà được tầm hai ba triệu mình bịp luôn tưởng gì hai ba triệu rồi cố lên cố gắng quay lại không 10 triệu là êm không phải gì phải băn khoăn cả lại xuống 21 rồi mong là bàn tay vàng trong làng quay hũ hôm nay thì nụ nụ vài phát cũng ngon trời ơi quay đi vẫn 21 22 triệu chả gì là ngon cả nổ ôi không quay đi vẫn 21 22 triệu chưa thể lên không lỗ là được nói chung là không lỗ là được anh em ạ chứ như slot bóng đá vào quay út rồi lỗ lỗ sấp sấp mặt luôn đấy súp của trái cây này mới ra còn húp được mà ông ngờ mới dạo trước dạo trước mình hay quay super lắm nhưng có một dạo như game cập nhật lại nó khó nhai hơn nên đâm ra mình cũng không săn nữa có dạo trước ấy dạo đầu ấy dạo uh, lâu lâu rồi mình cũng hay săn hũ con super lắm ngon cực kỳ luôn nhưng mà dạo đấy như là game nó bị lỗi sao ấy xong rồi ăn nhiều quá xong rồi chắc là game cầm nhật lại xong bắt đầu mình vào săn tiếp nhưng mà săn là gãy toàn gãy nên đâm ra là mình không ờ, ít săn con super trái cây lắm Úi dồi mãi quanh đi mãi 20 triệu, trên dưới 20 triệu Chưa, nó nổ phát nào, thật Từ ngày game cầm nhặt đi nó ít nổ Ngày trước nổ nổ kinh khủng luôn mình quay 10 10 ờ, lần săn hũ 10 lần săn hũ thì nổ phải được đâu 6 7 lần rồi 6 7 lần là nổ lại to nhưng mà từ ngày game cập nhật phát bắt đầu là khó nhai lắm bây giờ thì đấy lại bắt đầu xuống 18 triệu rồi lông dơm lông dơm rồi bốn trăm rưỡi phát đấy không ít đâu mà lại xuống rồi lại xuống rồi chưa nổ được nổ phát nào tăng tăng căng căng phê phê tí chứ nhìn quay này nó cũng đau hết đầu Úi rồi lại xuống 18 triệu. Úi lại đi bộ rồi. Úi rồi lại đi bộ. Úi rồi đi bộ đi bộ rồi. Còn này bốc cứt cái đám này. Úi rồi đi bộ làm thế lại xuống 17 triệu rồi. Úi rồi. Có khi gãy không? Úi rồi. Úi rồi nổ. rồi. Quay đi lại vẫn thế à? 16 này. Nổ, không nổ à? 300 à, nữa, vẫn 16 15 rồi. Úi rồi, gãy thế gãy tiếp kìa út tiếp kìa đủ ma nó hai trăm rưỡi u không được một cái mẹ gì vãi cả cuộc đời bay mẹ quay lại bẩn bay mẹ 6 triệu 7 triệu rồi thôi xong đi liên tục luôn rồi ôi rồi không ôm được rồi úi rồi 11 triệu thôi hớp ảo thế nhỏ ấy 300 ơ đùa à? 10 triệu bay nhẹ thế ôi không đủ à triệu rưỡi con nhà bao nhiêu triệu bảy nó được tí tí này vượt lại được không có vượt lại được không ôi dồi, thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi Đây này nổ rồi đẹp 3 triệu Sang xịn mịn ngay 15 này nổ phát nữa đi lại lên có, có, có gỡ lại được không nữa đây rồi thủ thiếu hai con bát bên kia không nổ được à tiếng đấy tiếng nổ chứ sao không nổ nhỉ buồn thế nhỉ cũng game cập nhật lại nó ảo thật đấy ảo thật đấy anh em ạ 750 vẫn 14 à 15 à Úi rồi con này được bao nhiêu 500 Úi rồi Lại đừng cho đi bộ một loạt nữa được Triệu tư Triệu tư lại 15 triệu Xong lại xuống lại đi bộ Úi dồi Úi dồi khó nổ thế nhỉ Dòng 9 mà Từ từ đã từ từ đã đúng mà dòng 9 mà 100 là 900 một phát đấy 900 một phát là cũng đau đầu đấy u rồi Bao nhiêu đây 500 500 ít thế Nhìn rõ những cái bài những tay rõ đẹp nó không nổ nhỉ Game cập nhật lại nó ảo thật đấy Ngày trước những cái lúc mới game cập nhật lại nó sửa lại con này Ngày trước hút ngon lắm Bây giờ thì khó rồi Bây giờ có vẻ là khó quá rồi ý. rồi gãy rồi 400 đây rồi ô không nổ à triệu rưỡi à lại lên 13 quay đi còn lại lại thế này đấy xong nguy cơ gãy lắm anh em ạ nó cho đi bộ một đường dài nữa xong rồi gãy game này, chịu chết thôi anh em ạ rồi 500 Ôi dồi ôi ui rồi không gỡ được rồi ui bắt đầu cho bắt đầu đi bộ một đường dài 300 ui rồi 250 bao nhiêu đây 300 còn này bao nhiêu đây 1 triệu còn này bao nhiêu đây 400 nổi liệt vẹt không à là bao nhiêu 900 Xong lại đi bộ Nổ mấy đường bé bé bé bé Xong nó lại bắt đầu cho mình đi bộ Một đường dài Chịu Chết Game ảo thật đấy một triệu rưỡi này triệu nữa này tiếp tục phát này là bao nhiêu triệu tám này 14 triệu à con này bao nhiêu đây 400 gãy game nào thật khó nhai quá anh em ạ bảo chuột lãi 30 triệu khó thế nhỏ dạo này săn hũ quá tồi tệ anh em ạ ác độc khi săn hũ hũ chả thấy nổ vào đâu cả tiếng đẹp như này nó không nổ đáng nghĩ ngày trước mình nhìn tiếng đẹp này nổ rồi 750 nổ toàn tay bé bé không à nốt tiền kinh quá tiếng này triệu rưỡi à đây rồi tiếng này được bao nhiêu đây ba lượt ba lượt ba lượt ba bích rồi bọn này ăn quả ba bích rồi Úi rồi được 300 ba bích thật chứ đùa đâu Úi rồi ba bích Gãy êm gãy đẹp rồi Hũ chán quá anh em ạ Chả hũ đâu cả Ok theo này chịu chết thôi 2 triệu một lâu mới nổ được bao nhiêu đây triệu Ui dồi ôi, lại đi bộ ăn được mấy phát xong lại bắt đầu đi bộ xa nữa đúng dọ đi dọ lại mai quay lại nó vẫn gãy quay lại vẫn là gãy chạy được rồi còn 10 triệu bay 10 triệu bay êm 10 triệu rồi đây rồi đẹp quá nổ 6 triệu được xin 6 triệu nổ đẹp rồi nổ tiếp đi nào tỷ lệ nổ nó thấp quá anh em ạ tỷ lệ nổ, nổ nổ quá thấp luôn đấy chứ không phải thấp lại xuống 13 triệu khó dãy quá anh em ạ quyết định hôm nay phải chơi bằng nhất thiết với con này luôn rồi thì ăn nhiều đây rồi ba triệu hai triệu bảy chứ nổ hai cái vương, vương miệng tí em tưởng nổ to lắm đây nó lại ui rồi không nổ à? triệu hai nổ phát cao nhất 6 triệu con này nhiều 2 triệu nữa 2 triệu tính ra là lại còn 15 muốn gỡ lại còn còn đã khó rồi chứ chưa nói đến cái việc lãi nên chịu muốn gỡ đã khó rồi chơi thì nói chuyện lãi u rồi đây rồi hai triệu bảy nữa Bốn to thì săn hũ mệt Bốn to mà vào trên dưới thì khi là còn ăn ngon, ngon hơn ấy Thật Bốn to thì chịu đi săn hũ thôi Làm lúc được nhiều sướng Triệu hai lại lên rồi Lên rồi lên rồi lên rồi tiếp tục này đấy 5 triệu nữa lên rồi lên rồi lên rồi lên rồi lên rồi anh em cơ hội vẫn có cơ hội lên 30 triệu được triệu nữa bây giờ vẫn có cơ hội 7 triệu nữa lên 30 triệu là đủ lãi 20 triệu thôi không lãi nhiều ăn được mấy phát to to liên tục rồi đều làm gì mà chẳng nổ là hai phát hai ba phát nữa đây nữa này u rồi Quả này 1 triệu 1 à Đây này Ui rồi bao nhiêu đây 11 lượt quay đẹp rồi đẹp rồi đẹp rồi anh em lên có khi đủ không 11 lượt quay mà lại không được cái gì nữa chịu Ơ Ơ Hơ À đủ Đủ u Xịn xịn thật 11 lượt quay đẹp quá À 11 lượt quay cũng được nổ 3 triệu Cũng đẹp rồi 11 lượt quay nổ 3 triệu đẹp rồi Thế thôi không cần nhiều 25 triệu rồi Thêm nổ phát nữa đi mà Đu Đúng 11 lần quay nổ Phát đúng 3 triệu Chịu chết 11 lượt mà nổ 3 triệu đi Chịu chết thật Tính ra mỗi lượt 2 à, Mỗi lượt 400 14 triệu ai da Thì vẫn lỗ 11 lượt quay vẫn lỗ Triệu 7 vẫn 25 mà vẫn 25 mà vẫn có cơ hội lên 30 được vẫn có cơ hội lên 30 được ừ, phí tưởng nổ 800 ít thế ừ, bao nhiêu đây triệu ừ, ôi giời tưởng nổ hai bát đằng dưới nữa cái này mình bây giờ chả biết đếm làm nào lâu ngày không chơi chắc đếm dòng kiểu chịu bò mẹ gì cả có khi buồn buồn thì nó quay đi mình vào poker trên dưới đi biết đâu lại gỡ được tí đúng không em biết đâu lại gỡ được tí gì không gỡ được thì kệ nó cho nó quay đi hai ba triệu rồi ca trên liều ăn nhiều đôi ca hai trên bốn là dưới đi được thì ăn không hút thì thôi chịu phải chịu thôi quy trên cái này liều ăn nhiều không được lại hai hai triệu rồi 400 mà 400 chưa phải mức mình muốn lên phát nữa đấy triệu hai hút luôn con này bên này bao nhiêu vẫn hai ừ. vẫn quanh đi còn lại mãi một tí tiền đấy anh em trả nổ phát nào căng nhìn phát nổ phát biết ngay 23 triệu à 7 dưới 6 6 à 6 400 hút thôi còn lãi húp rồi quy trên ca trên luôn này lên ad thì đẹp 9 này trên 6 à 6 ôi 6 gãy rồi 4 dưới không cần biết là mức nhiều nào cứ liều là mình sẽ ăn nhiều 8 dưới ờ, à, trên k k k thì hút phát dưới này, này. quy ở à? dưới tiếp này át à, chị đẹp thế nhỉ xịn quá nhỉ 400 à 400 này lên liều ăn nhiều át đẹp quá triệu 6 trên dưới khi có lãi tí gì 22 triệu kìa tóm lại là để cho nó quay xong mình cứ thế mình chơi thôi thảo nào cũng phải lên được 30 triệu nghỉ không thì chịu trên này 10 hút tạm 600 này 9 này trên này 8 gãy ca ca trên này át đi nào quy trên tiếp này ca ca triệu hai xuống phát nữa này liền nhiều 6 hút triệu tư 23 triệu rồi bên kia nổ rồi à nổ 2 triệu 6 đấy xịn ngay 23 triệu rồi 23 triệu 6 hay 6 dưới 4 600 hút đã tính sau 5 dưới Ôi đánh 1 à 1.000 à 1.000 <laughs> mà cũng đánh phải phết đấy chứ 200 4 dưới Quy này Dưới tiếp này 5 không được 8 8 trên này K K dưới đi 8 hút tạm đấy hai bên đều chạy này. Không được à bên kia lại nổ kìa bên kia nổ vẫn 21 triệu rồi lại lên 22 triệu rồi 6 dưới này không được ấy 10 á 10 dưới <laughs> ba đủ mã nó cay thế nhở đánh có 1.000 chứ 5 dưới hai đẹp quá lên gì đẹp quá 800 cũng tặng đấy đánh trên dưới thì có lãi đấy nhưng mà quay hũ lại mất lỗ áp dưới kk ra dưới tiếp ba trên át dưới bảy à dưới này liều ăn nhiều đấy 600 hút đã ui bên kia gãy quá anh em ạ ở cái bên quay hũ gãy quá sau dưới dưới tiếp này gãy quá ui gãy bên bên kia gãy gãy nặng rồi bốn à dưới phát nữa liều ăn nhiều này ui giờ không được bốn dưới chín bảy bảy dưới bốn à dưới tiếp liều ăn nhiều này hai ba triệu này điểm thế nhỉ <laughs> đẹp thế nhỉ lên này đừng đôi hai được địt mẹ đôi hai luôn hai <laughs> cuộc đời được phát rõ đẹp quay lại gì đôi hai nhục đúng là chỉ có tham chết thôi bốn này bốn dưới tiếp này gãy quá anh em ạ liều có ăn nhiều quá 16 triệu rồi bên hũ kia cũng gãy bên này mình cũng gãy gãy quả 3 triệu tiếp thế xuống 15 triệu rồi 4 này dưới này gãy tiếp này quy trên này gãy tiếp này 13 triệu nữa ố đánh ảo nhở đánh trên thì nó xuống dưới mà đánh dưới thì nó lên trên u bên kia nó nổ nổ nổ nổ nổ à, nổ gì đây nổ năm này quay miễn phí à quay xem nào 800 này 4 lượt 3 lượt 5 lượt chắc chả ăn thua rồi triệu tiếp à, mấy 100 đây 200 rưỡi tiếp đi nào còn phát cuối cùng ui rồi dậy dậy dậy 4 triệu hai trên này 7 à dưới phát này át 14 triệu kìa 300 đi 300 phát cho liều cá trên ăn phát cho sướng 8 trên nhất thì hết thì thôi 9 600 hút thôi 14 triệu à 5 dưới Úp phát thì ăn ngon Quy trên Đôi quy đẹp thế nhỉ Đôi quy chín gì Cá trên lên át đẹp Bây giờ không lên được tám tám xuống này Không được rồi Gãy quá anh em ạ Trên Bây giờ gãy tiếp 10 trên Ca ca ca xuống dưới phát nữa liều nhiều Rồi ok một triệu húp Biến hũ kia cũng chết nữa Biến hũ mình chủ yếu mình toàn chết biến hũ nhiều không ạ bên hũ toàn chết thôi à lại nổ tiếp là 8 triệu gãy quá anh em ạ bốn dưới này gãy quá chắc quả này có khi hết mất chỉ lên trên này em nghìn ừ. 700 này lại lên 8 triệu quanh đi còn lại mãi thế à, gì lên đấy lên không được lại 6 triệu rồi bên kia ông gãy nữa 5 triệu gãy rồi gãy rồi gãy rồi tiếng này à bên kia lại nổ này phép bao lượt đây hai lượt u rồi ba lượt ba bích này ăn thua gì 5 triệu gãy thật rồi anh em 5 triệu gãy thật rồi 6 triệu 300 Thôi gãy gãy gãy gãy Bây lật trên dưới thôi anh em ạ Lật trên dưới này, 5 dưới này 7 Lật trên dưới thôi mình lật uh, 500 500 một phát làm gì 10 phát chẳng phải được phát ba ba dưới liều ăn nhiều xuống hai đi được bảy dưới tất cả mình sẽ dưới hết nhất thì gãy thì thôi gãy thuật chỉ đủ đâu gãy liên tục này a dưới này 10 trên này liều ăn nhiều này đấy triệu sáu đã tính sau quy trên tiếp này lên gì quy xuống gì 10 trên này át át dưới này ba này ba trên tiếp này Năn này húp tạm đã 6 triệu Gỡ lại được không nữa 10 trên này Không được rồi Nát xuống dưới này 10 trên này Gãy tiếp 5 là 5 xuống dưới 3 3 trên phát nữa liều nhiều này Được Qua 3 xuống 2 Tức nhờ 7 húp tạm rồi Tức thế nhờ 3 lên 2 Quỳ lên tiếp này ca ca húp luôn không nói nhiều Không phát kia những cái phát nhồn tham chết gà lên át đi ui rồi bốn xuống dưới này ba ba húp luôn không nói nhiều tóm lại ăn một phát húp 9 triệu rồi bốn này hai trên này chín trên tiếp này ra húp luôn không nói nhiều ăn phát là lên là húp ngay để lâu cứt cho báo bùn chết chín trên này át át dưới này đôi át thì chịu rồi 9 triệu tiếp này di trên này ba ba dưới này ba xuống hai quả đấy đẹp quá ca át một chết này gì trên này ca ca húp luôn không nói nhiều lại lên 9 triệu ca lên át đi em nào Rồi, lật con 4 mình tưởng là con át nhìn tí nữa mừng hụt 9 trên này quy đẹp triệu ba húp luôn chưa được phát nào nổ căng à hai kiểu 3 xuống 2 để phát đấy nổ đẹp nó cứ loanh quanh loanh quanh à xuống đi em nào ui rồi Đấy quả cả lên át im nào Ui thôi cả 6 xuống 4 này 4 húp luôn át tiếp này gì à Di à 500 Lên này Ui rồi không được 7 à 7 xuống dưới rồi Lại xuống rồi Lại tịt ngóp này anh em ạ Xuống này Đôi át thì chịu 10 trên này gì húp luôn Không phải nhiều 9 triệu 6 xuống dưới 3 húp luôn không nói nhiều anh em ạ 10 triệu còn phải 10 triệu nó mới gỡ được cơ mà 9 trên không được 3 3 dưới xuống 2 đẹp xin một lần được như thế thôi xin một lần được xuống 2 đẹp 2 triệu 1 hút luôn 10 triệu 5 xuống dưới này không được hát tiếp này 3 này. 3 3 500 xuống dưới liều ăn nhiều này Đúng rồi. 8 này lên K K K K 1 triệu xuống phát đi 6 húp tạm triệu 1 át này át này đôi át <laughs> nhục đôi át nhục quá nhục bảy bảy xuống dưới này không được ba xuống dưới hai đẹp ui rồi không được át chín lên đấy triệu ba hút luôn không nhiều bốn xuống dưới đấy át chứ xuống tận át à kinh nhở chín lên triệu hai hút luôn không nhiều không được lòng vàng nữa như mấy phát kia thì chịu chết thôi năm xuống dưới ca 5 xuống dưới tiếp này 2 2 trên này đôi 2 thì chịu đôi 2 triệu 1 3 xuống dưới này 3 xuống 2 đẹp chưa bao giờ có 3 xuống 2 có là đẹp lên này đấy 2 triệu 1 hút luôn 10 triệu lại 10 triệu à 6 xuống dưới này 10 trên này đôi 10 đẹp thế nhỉ lên hẳn đôi 10 luôn quy à át à 10 à lên đi nào Úi rồi cả lên át là đẹp đôi ca lên đấy, lên tí nữa cách đôi ca là đẹp bốn liều ăn nhiều này không được áp này gì này lên không được non quá anh em ạ non rồi gãy rồi bốn không được ba xuống hai đêm nào chẳng lẽ không có một phát nào à sáu à triệu hai chỗ à? này liều ăn nhiều này ui không được 10 à 10 triệu hai liều tiếp ăn nhiều này không được không được không được không được không được phát to cho anh em xem rồi chín lên này không được rồi gãy rồi phát này gãy rồi gãy rồi à đây rồi 3 triệu húp luôn đã tính sao mình hai phát hai ba phát liều nên là liều nên dễ chết quá gì lên trên này ba xuống dưới hai đêm nào ui rồi không được hai rồi ba xuống dưới hai đêm nào không được quỳ lên ca át đi nào gãy quá anh em ạ gãy thật rồi sáu xuống dưới đi cửa này gãy hết rồi gãy sạch luôn 400 trên này 8 trên tiếp này rồi gãy rồi tiếng này tiếng gãy còn đâu nữa năm xuống dưới đi gãy tiếp còn 100 sạch sạch rồi anh em đừng nghe theo lời mình là được 30.000 50.000 20.000 được hai phát gãy sạch quỳ không thể nào mà lên được nữa gãy sạch anh em ok chắc mình sử dụng cái đeo thôi hai mươi củ bay rồi bye bye mọi người nhé